Anh phải làm gì đây khi tình yêu không còn như trước Chẳng còn em nữa anh lẻ loi trước thế gian này Anh phải làm gì đây khi tình yêu sắp vỡ tan rồi Chiều giọt nước mắt rơi trong đắng cay vô vọng sao Đừng bắt anh phải mạnh mẽ để cầu chúc em được hạnh phúc Vì cả thế giới chẳng còn ai thay thế em mà Vì sao em lại thay đổi chôn tranh tình yêu không nói một? trả lời anh đi làm ơn hay để anh biết sự thật đừng bỏ mặc anh nhé đừng nói chia tay vội vàng đừng nói dối trái tim khi em vẫn còn yêu anh đừng cố ra vờ gượng cười nhắm mắt lạnh lùng quay đi đừng để hạnh phúc đi qua xa rơi hẳn thêm nữa đừng làm so Đừng bắt anh phải mạnh mẽ để cầu chúc em được hạnh phúc Vì cả thế giới chẳng còn ai thay thế em mà Vì sao em lại thay đổi trốn tranh tình yêu không nói một lời Trả lời anh đi làm ơn hay để anh biết sự thật

lạnh quay đi Đừng để hạnh phúc đi qua xa rơi hạn thêm nữa Đừng làm anh phải đau nữa Đừng bắt tim anh ngừng đập Đừng để nước mắt anh tuôn rơi không còn cảm giác Đâu dễ tìm được một người Hy sinh tất cả vì em Người yêu ơi em đang nơi đâu Hãy quay về đi Đâu dễ tìm được một người hy sinh tất cả vì em người yêu ơi em đang nơi đâu hãy quay về đi